Alo, Phương vâng, xin chào tất cả quý anh chị em đã quay trở lại với kênh soi cầu chuẩn 24 giờ của mình và hiện tại bây giờ là buổi tối của ngày 23 tháng 11 năm 2019. Thì lần đầu tiên cho mình cũng như cho phép mình được thay mặt cho những anh chị em trong đội ngũ làm kênh soi cầu chốt số xin chúc tất cả quý anh chị em vào một buổi tối vui vẻ và gặp nhiều may mắn bên những người thân yêu nhất của mình. Và bây giờ thì cũng đã khá muộn rồi và mình với à, tiếp tục là lên à, cái video để đưa lên cho anh em tham khảo những cái con lô tô vào à, ngày mai cũng như những cái đường cầu đua đặc biệt vào ngày mai các em. Thì ngày mai là ngày 24 tháng à, tháng 11 năm 2019 thì à, mình sẽ à, lên cái video và đưa lên cho anh em tham khảo những cái đường cầu đấy, của đua đặc biệt cũng như là những cái con lô tô cho anh em tham khảo ngày mai thì trước khi đi vào đưa cho anh em tham khảo những cái đường cầu cũng như những con lô tô ngày mai thì à, mình sẽ giới thiệu qua sơ qua cái giao diện của kênh soi cầu chuẩn 24 giờ và đây là cái à, giao diện của kênh à, soi cầu chuẩn 24 giờ à, quên xem nhé Đấy. hiện tại thì à, kênh của mình thì hiện tại thì bây giờ thì à, nó chỉ có mỗi cái à, cái cái cái kênh này thôi và đây là cái giao diện chính của kênh của mình Đấy, nếu như quý anh chị em nào mà à, không muốn lận lộn thì à, mình có thể là nhấn đăng ký để à, à nhận được cái video hàng ngày với em nhé Đấy. và sau đây thì à, mình sẽ đi vào cái phần chính của tối hôm nay đấy là đưa lên cho anh em những cái đường cầu cũng như những con lô tô thì trước khi đi vào những cái phần như chạy cầu cũng như là đây lô tô anh em khảo thì mình sẽ điểm sơ qua các bảng mở thưởng của miền Bắc ngày hôm nay thì như quý anh chị em đã thấy thì bảng mở thưởng hôm miền Bắc hôm nay nó ra cũng khá chia lô okay. đấy và đặc biệt hôm nay về có dạng đó là năm số là 89736 em nhé 89736 đấy. càng là càng 7 đấy. đầu 3 đi 6 ăn thẳng mình đuôi đặc biệt đó con 36 ngày hôm nay và tổng của nó là tổng 9 đấy, tổng 9 quý nhá tổng 9 in cho quý anh xem bộ đề đó là bộ đề 13 của ngày hôm nay ngày à, thứ bảy ngày 23 tháng 11 năm 2019 còn ở phần đầu lô tô đầu lô tô như quý anh chị em đã thấy thì hôm nay thì đầu lô tô nó tất cả các đầu nó đều ra không đầu nào câm cả quý em nhé Đấy, không đầu câm cả đặc biệt nhất hôm nay là chỉ có đầu 6 đầu 6 và tiếp đến đầu đầu 8 này và đầu 9 đầu 0 Đấy, đầu 4 nữa là những cái đầu ra cho mình là lô tô nhiều nháy còn những à, ta có đầu 1 đầu 2 này đầu 5 và đầu 7 là mỗi đầu cho mình hai nháy này đầu 3 thì ra cho mình à, duy nhất một con à, 36 đuôi đặc biệt của ngày hôm nay đấy còn à, về cái phần lô kép bằng thì hôm nay chúng ta chỉ có duy nhất ở cái đầu 7 đầu 7 là có con 77 kép bằng anh quý em nhé đấy còn lại tất cả các đầu khác thì à, không có đầu nào xuất hiện thêm cho mình những con lô kép bằng cả còn phần phần lô hai nháy hôm nay cũng khá chi tương mừng được rỡ đấy, đầu tiên là ở cái đầu 4 này là con 47 hai nháy này tiếp đến ở đầu 6 này cho mình 61 và 68 này hai nháy này đấy đây là ở phần à, đầu lô tô đuôi lô tô cũng như vậy quý em nhé đuôi lô tô thì hôm nay không có đuôi nào câm cả tất cả các đuôi đều ra và đặc biệt nhất hôm nay ta có đuôi 7 đuôi 2 đuôi 1 là những cái đuôi là đưa ra cho mình nhiều nháy nhất <clears throat> đấy đây là toàn bộ những cái ờ, cái ờ, phần lô tô cũng như là giải đặc biệt của máy đắc ngày hôm nay thì như quý anh em thấy ờ, về ta nhìn qua cái bảng lô tô thì hôm qua thì ta có đồ không đồ 6 câm thì hôm nay thì đồ không đồ 6 ra rất siêu thương mình được rỡ quý anh nhá đầu không thì ra cho mình ba nháy này đầu 6 ra cho mình năm nháy này rất siêu ok luôn <clears throat> vâng và sau đây thì mình sẽ đi vào điểm cho anh em những con lô tô à, đặc biệt à, có tỷ lệ về cao cho anh em tham khảo cho ngày mai thì trên đây là những cái con lô tô mà mình có tô cho nó cái màu đậm màu đậm nữa đây là những con lô tô mà mình à, rất kết cho ngày mai quý anh chị em nào mà ấy trùng máu với lại trùng cầu trùng kèo thì có thể là vào Zalo tham khảo <clears throat> đầu tiên con lô không không thì con lô không này thì à, quý anh chị em cũng đã thấy là hiện tại nó là à, 5 à, ngày nó chưa, chưa xuất hiện cho chúng ta nhé 5 ngày rồi ở trong cái phần nhịp lô tô là 5 ngày chưa xuất hiện và trước nó cũng là nhịp của nó cũng là 5 ngày 5 ngày nó đổi cho mình là về 4 ngày liên tục trong đó có một ngày đặc biệt đấy thì à, ngày mai cũng là ngày thứ năm theo những cái nhịp của đằng sau nó thì liệu là ngày mai nó có ra cho chúng ta hay không thì à, à, mình cũng không dám khẳng định 100% với tất cả anh em nhưng mà anh em có thể lưu ý và lưu tâm cho mình với con không không này cho ngày mai thì cái cầu thì nó cũng mà cái cầu con không không ngày mai nó cũng khá đẹp kết hợp với lại cái nhịp của nó cũng à, cũng đều Đấy, cho nên là anh em có thể vào à, tham khảo cái con không không này và tiếp đến là cái con lô 03 03 thì ngày mai thật sự là nó rất chia đẹp quý nhé rất chia đẹp cho ngày mai Đấy. nó nằm à, nhịp một mấy hôm này về, à, lại về cho mình nhịp hai này nhịp 2 xong rồi nhịp xuống nhịp 3 nhịp 3 và ngày mai là nhịp 2 này đấy thì tính là con 03 này là cái nhịp nó cũng đã khá đều anh em ạ và mình à, cái nhịp thì nó một phần nhưng một phần cái cầu kèo nó báo cũng à, rất siêu ok nên là mình mới chia sẻ lên cho anh em tham khảo đấy, đây là con lô thứ hai mình chia sẻ anh em đây là con 03 đấy và tiếp con lô thứ tư đó là con 17 17 thì 17 thì hiện tại mình bắt cả cặp 17 71 kia nhá bắt cả cặp 17 71 cho ngày mai với anh chị em nào mà kết thì có thể vào cặp cho ngày mai cặp 17 71 này cái nhịp thì của con 17 nó khá không không được đều uh, như các con khác nhưng mà uh, cái uh, cái cầu của mình báo về coi con cặp 17 71 này nó rất chia đẹp anh em mà có kết chơi trong thủ thì có thể vào cả cặp 19 10, 17 71 cho mình nhá Đấy, đây là cặp 10, 17 và tiếp đến là con lô 19 này con lô 19 thì hiện tại là nó đã được uh, 7 ngày rồi chưa ra 7 ngày quý vị nhá Đấy, nhưng mà cái lô 91 thì hôm nay nó lại xuất hiện cho chúng ta rồi và lô 91 xuất hiện cho chúng ta rồi đấy và lô 91 hôm nay nó lại xuất hiện thì mình nghĩ mai con 19 này nó có cửa ăn rất cao cho anh em đấy, 91 hôm nay nó xuất hiện cho chúng ta này đấy, xuất hiện cho chúng ta còn 91 thì mình nghĩ cái con con 91 này mai cái cái cái cái cái cửa ăn là rất cao đấy, anh em có thể là mạnh dạn tha, giao lưu tham khảo cái con 91 này à, con 19 cho ngày mai lô rơi lại đấy, của cái ngày hôm nay đây là con 19 anh em có thể là kết thì có thể vào cho mình đấy, ở con lô 91 này à 19 này đấy và tiếp đến là con lô 30 con lô 30 ngày mai rất chia đẹp rồi quý anh chị em nằm vào kết của trùng cầu trùng kèo thì trùng máu thì à, à, vào con con 30 này trên này có con 03 nữa cả cặp luôn thì quá ok luôn cho ngày mai luôn một cái một trong những cái cặp lô song thủ sáng giá cho ngày mai anh em có thể là vào tiền nói thẳng mình nói thẳng với tất cả anh em anh em có thể vào tiền cho con lô 0330 này thì hôm nay trên kênh mình có bắt cho anh em con 03 à, nhưng nó nó không ra với anh em nhé nó không ra nhưng mà ngày mai chắc chắn cái cặp 0330 nó nó sẽ xuất hiện cho chúng ta bên em có thể là lưu ý lưu tâm cho mình cái, cái con 0330 à, cũng như cặp 771 à, Vâng và tiếp đến là cái con xong cái con lô kép đây con 44 cho ngày mai quý vị nhá 44 cho ngày mai nhịp của nó hiện tại là ngày mai là là nhịp thứ là ngày thứ ba đấy và trước nó là 6 ngày và trước của cái nhịp 6 là nhịp 3 và nhịp 2 đấy thì à, hôm nay thì cái con à, lô 55 nó đã à, 50 à, ở <coughs> ờ, xin lỗi em hôm nay thì à, về phần kép bằng nó xuất hiện cho mình con 77 thôi đấy một duy nhất một con 77 và ở trên uh, trong bảng kết quả này thì mình có một cái cầu báo là có lô con uh, kép bảng 44 cho nên là quý anh em nào mà có kết đôi kép bằng ấy, thì hãy lưu tâm cho mình cái cặp um, kép 44 của em nhé cặp kép 44 cho ngày mai đây cặp kép 44 cho ngày mai <clears throat> và tiếp đến tiếp đến nữa là cái con uh, con lô 69 con lô 69 thì uh, à, nó thật ra anh em là hôm nay nó con 96 nó xuất hiện rồi thì ngày mai nếu như mà anh em nào mà có kết con 69 thì cũng cũng có thể vào tiền nhịp của nó chạy đang còn uh, cái nhịp là nhịp 2 nhịp 3 nhịp 1 và ngày mai nhịp 2 nhịp nó không đều nhưng mà đẹp quý nha nhịp không đều nhưng mà đẹp và đây là những cái con lô mà mình muốn chia sẻ anh em để anh em tham khảo vào ngày mai với em nhé Đấy. con cặp con 71 thì mình cũng đã nói rồi và cái con lô cuối cùng cho ngày mai mà mình muốn chia sẻ anh em đấy là cái con lô 86 con lô 86 này thì nó ngày mai nó cũng rất chia đẹp với anh em nhé anh em có thể là ờ, vào tham khảo đấy đây là toàn bộ những cái con lô tô mà mình muốn chia sẻ để cho anh em tham khảo vào ngày mai anh em nào mà có kết trùng cầu trùng kèo trùng máu thì có thể vào vào giao lưu vào tham khảo Đấy, vào tình cảm vào trà đá bia hơi hàng ngày còn mình cũng không khuyến khích anh em đánh to đánh lớn với những cái con số mà mình đưa lên kênh kênh này hãy quý anh em hãy lưu ý cho đó, cho mình điều đó mình không khuyến khích nhé với xem nào có kết thì mình vào kết thì không vào nhé Đấy. và sau đây thì mình sẽ đi vào cái phần chính đây là bắt cho anh em những cái con lô tô cho ngày mai đấy và ngày mai thì à, ở phần cái phần lô tô thì mình sẽ bắt cho anh em một con độc thủ lô và một con bạch thủ lô độc thủ lô ngày mai mình sẽ bắt cho anh em đây là con <coughs> bắt cho anh em một con à, độc thủ lô cho ngày mai độc thủ lô ấy nữa độc thủ lô là mình bắt cho anh em con độc thủ lô con 30 này hôm nay mình bắt con 03 nó đã không xuất hiện rồi đấy <coughs> bạch thủ lô về con bạch thủ lô thì mình sẽ bắt cho anh em con bạch thủ lô đấy là con uh, 86 anh em nhé 86 còn lô ghép xiên lô xiên bắt cho anh em 30 này 86 này 30 86 và một cặp nữa 69 6903 nghe nhá 6903 đây là mình bắt cho anh em bốn cái con lô để anh em có thể là tự ghép lô chiên cho mình anh em có thể tự ghép lô uh, uh, chiên uh, cho, cho cho mình theo những con số mà anh em kết ví dụ anh em kết là 3068 thì anh em có thể vào 3068 hoặc anh em có thể kết 3069 thì anh em có thể vào 3069 và anh em có kết 0330 thì anh em có thể vào 0330 đây những uh, con lô xiên là mình muốn chia sẻ lên cho anh em anh em mà thích con nào thì anh em uh, ghép với con uh, con con đấy và anh em có thể là kết hợp với những cái con của anh em được Đấy, và kết với những cái con mình đưa đây có thể kết thì có thể là chúng ta có thể là ghép lại với nhau để chúng ta chơi lô xiên còn à, quay sang cái phần đề thì à, mình sẽ bắt cho hôm nay mình sẽ bắt cho anh em chạm đề và tổng đề tôi còn bộ đề cũng như là cái dàn đề hôm nay mình à, xin phép là mình không bắt không đưa lên kênh vì là hôm nay tính thức là cái cầu cầu đề thì hôm nay chính thức là nó đã không không không được như mình mong muốn Đấy, cho nên là mình sẽ nghỉ một đến hai hôm vấn đề nhưng mà mình không phải nghỉ hoàn toàn mà mình sẽ bắt chạm bắt đề chạm cũng như đề tổng cho anh em anh em nào kết trục máu thì vào còn không kết không trùng máu không trùng cầu thì không nên vào nhé Vâng đây là cái cầu à, chạm đặc biệt cho cái ngày mai ngày 24 tháng 11 năm 2019 thì ở cái cầu đặc biệt này hiện tại nó chạy cũng đã khá dài ngày Đấy, quý anh như quý anh em có thể thấy ở đây là nó chạy cho mình là 1 2 3 4 5 ngày rồi 5 ngày rồi bắt đầu là chạy từ cái ngày là ngày 19 à, ngày thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2019 cho đến ngày hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2019 thì ngày mai là ngày cuối cùng ngày cuối cùng ấy nhá của cái à, cái tuần này thì mình hy vọng cái cái cái cầu này ngày mai nó sẽ tiếp tục chạy ở tất cả chúng ta Đấy. và cái cầu này nó chạy như sau em nhé nó chạy như sau này <clears throat> ở đây quý em chúng ta thấy này ở đây ta con 24 này mình sẽ lấy đuôi đặc biệt tính từ cái ngày là ngày 24 tháng 9 năm 2019 đấy ta có đuôi đặc biệt là con 24 và tiếp sang ngày hôm sau đó là con 59 này ở đây ta có 57 này ở đây ta có 78 ở đây ta có 16 và ở đây ta có 24 đấy ở đó dưới này ta có này 42 này 51 này 15 78 36 vào ngày mai ngày mai em nhé thì anh em hãy để cho mình này thì à, mình bắt đầu lấy từ cái ngày là ngày 24 tháng 9 hay là mình sẽ lấy đuôi cái con đặc biệt đó là con 2 con 4 sẽ lấy làm chạm để bắt cho cái ngày ngày 19 tháng 11 này thì ngày 19 tháng 11 thì đuôi đặc biệt nó về cho mình con 42 thì ta ăn thẳng được hai chạm này đây là chạm 2 và chạm 4 này và tiếp tục ngày sau ngày hôm sau thì ở đuôi đặc biệt là ta con con 5 con 9 thì mình sẽ lấy con 5 con 9 này làm chạm cho cái ngày ngày 20 tháng 11 thì ngày 20 tháng 11 thì nó về cho mình con à, 51 thì ta đang chậm 5 này và tiếp tục tiếp tục quý em nhé tiếp tục thì sang ngày hôm sau thì ta sẽ có đuôi đặc biệt đó là con 5 con 7 mình sẽ lấy con 5 con 7 làm chạm cho ngày 21 tháng 11 thì ngày 21 tháng 11 thì nó về cho mình con 15 thì ta tiếp tục ăn cái chậm 5 này đấy và tiếp sang ngày hôm sau là ngày 27 tháng 9 là đuôi đặc biệt là con 78 thì mình sẽ lấy con 7 con 8 này làm chạm đuôi đặc biệt cho ngày 22 tháng 11 thì ngày 22 tháng 11 thì nó về đúng con 78 luôn ăn cả hai chạm ăn, ăn cả hai chạm luôn ăn thẳng luôn nhé đấy và tiếp tục cho ngày hôm nay ngày hôm nay thì uh, mình sẽ lấy là đó là vị trí đó là con đuôi đặc biệt của ngày 28 tháng 9 đây là con 1 con 6 bắt làm chạm cho ngày hôm nay ngày 23 tháng 11 thì ngày hôm nay ngày 23 tháng 11 thì nó về cho mình con 36 thì ta nó cái chạm 6 ăn cái chạm 6 em nhé cho cái cầu này và tiếp tục ngày mai ngày cuối cùng cho cái cầu này này ở đây ta con 2 con 4 thì ta sẽ có ngày mai có chạm đây là chạm 2 và chạm 4 này cho ngày mai theo những kiểu này chậm 2 này và chậm 4 đấy và tiếp tục mình sẽ có một cái cầu tay hai muốn chia sẻ cho anh em ở đây anh em lại đến em nhé cũng là những cái con đua đặc biệt ở đây con 41 này trên là con 17 này xong sau con 82 43 đây 03 các em phải để ý cho mình nhé thì con à, ở đây là con 11 này thì đi cho con 24 thì ăn con 42 nhưng mà cái cầu này nó chưa chạy thì mình à, không nói đến mà đâu tiếp sang ngày hôm sau này ở đây cái ngày 11 tháng 9 này là con 41 thì mình sẽ lấy con 4 và con 1 này kết hợp với con 5 và con 9 này con 4 và con 1 kết hợp với con 5 và con 9 thì ăn về cho mình là con 51 ăn về cho mình con 51 thì ta ăn được chạm đấy là chạm 1 ở trên cái ngày là ngày 11 em nhé ngày 11 tháng 9 kết hợp với ngày 25 này anh em chúng ta cũng đã thấy là <clears throat> vào sang ngày hôm sau ngày hôm sau ở đây hai cái vị trí này là ta trên này là của cái ngày là 12 tháng 9 là con 1 và con 7 mình sẽ lấy con 1 và con 7 này kết hợp với lại con 5 và con 7 ở dưới này đấy. thì ta ăn được về đuôi đặc biệt là con 15 đấy và tiếp tục cho ngày hôm sau thì ở trên này là ta có con 8 và con 2 con 8 và con 2 kết hợp với con 7 và con 8 thì nó cũng ăn về cho mình là con 78 đấy cũng là ăn ăn được ANK.8 à, ví dụ nhé chậm 8 và tiếp tục cho ngày hôm nay ngày hôm nay thì ở trên này là ta sẽ có con 4 và con 3 con 4 và con 3 kết hợp với con 1 và con 6 thì ta ăn được đuôi đặc biệt ngày hôm nay là là con 36 Đấy. hai cái cầu này nó kết hợp lại với nhau hai cầu này nó kết hợp lại với nhau thì nó lại cho ra cho mình là à, ra đuôi được của cái đặc biệt của cái ngày là à, của cái à, bắt đầu từ cái ngày là ngày 20 20 tháng 11 cho đến ngày hôm nay là ngày 23 tháng 11 thì ngày mai là ngày cuối cùng thì ở trên đây ta sẽ có con 0 con 3 này này con 0 con 3 kết hợp với con 2 và con 4 thì ta sẽ có được chạm đặc biệt này chạm đặc biệt các em nhé cho cái ngày mai là ngày 24 tháng 11 năm 2019 thì dựa như theo như những cái cầu này thì ngày mai mình sẽ bắt cho anh em là ờ, ba uh, cái chạm đề ba chạm đề quý anh nhé ba cái chạm đề cho ngày mai đấy ba chạm đề ngày mai thì ngày mai ta sẽ có theo những cầu này ta sẽ có chậm 0 này chậm 2 này chậm 3 này và chậm 4 đấy bốn cái chậm đề thì mình sẽ bắt cho anh em là ba cái chậm đề cho ngày mai như nhá bắt cho anh em ba cái chậm đề cho ngày mai <clears throat> ba chậm đề cho ngày mai đầu tiên là mình sẽ bắt cho anh em một cái chạm là chậm không này chậm không chậm 2 và chậm 5 chậm 0 chậm 2 chậm 5 đấy và tổng đề thì mình sẽ bắt cho anh em với tổng đề đó tổng 05 này tổng 05 và tổng 16 à xin lỗi anh em và tổng 27 đây là hai là bốn cái tổng đề mà mình muốn chia sẻ cho anh em Đấy. và mình cũng mình cũng nói trước rồi hôm nay thì mình xin phép nghỉ không phát bộ đề cũng như cái lên dàn đề cho anh em Đấy. mình sẽ nghỉ một đến hai hôm để xem cái cầu nó chạy như thế nào nếu cái cầu mà mình à, cái cầu mới mà mình mà test nó ok thì mình sẽ chia sẻ mình sẽ lên dàn cho anh em cũng như là lên bắt cho anh em những cái bộ đề kết đấy còn là hôm nay thì cầu nó đã gãy cho nên là mình xin phép nghỉ một hôm đấy, mình xin phép nghỉ một hôm nhé Đấy, mình chỉ bắt chạm đề cũng như tổng đề thôi anh em mà có kết chạm thì mình vào chạm không kết chạm thì có thể mình à, kết tổng thì mình có thể vào tổng đấy Vâng và đây là toàn bộ những cái con số mà mình muốn chia sẻ lên cho quý anh chị em tham khảo vào ngày mai ngày 24 tháng 11 năm 2019 thì ngày mai ngày 24 tháng 11 năm 2019 kênh soi cầu chuẩn 24 giờ chốt cho anh em độc thủ lô 30 bạch thủ lô 86 lô gấp xiên 30 86 69 03 bắt cho anh em ba cái chạm đề đây là chạm 0 chạm 2 và chạm 5 còn à, bắt cho anh em bốn cái tổng đề đó tổng 05 và tổng 27 đấy quý anh chị em nằm vào trùng cầu trùng kèo trùng máu với những cái con số cũng như những cái chạm đề những cái tổng đề thì anh em có thể vào giao lưu tham khảo vào trà đá bi hơi vào văn nghệ hàng ngày với em nhé còn à, quý anh chị em nằm vào không trùng máu thì mình à, không nên vào đấy và hôm nay thì à, cái video hôm nay của mình ấy, mình lên thì cũng à, <clears throat> hôm nay thật sự ở trên kênh là một ngày rất chia đáng buồn với em rất chia đáng buồn đấy bắt lô cả lô cả đề thì hôm nay là một ngày đúng là không kiếm mấy không mấy thứ mình được rỡ đấy xịt từ án z luôn các em nhé đấy bắt à, đề à, bắt độc thủ lô 03 thì nó không ra bắt bạch thủ lô 55 thì nó cũng không ra đấy bắt uh, lô xiên thì 03 55 79 52 thì 7 79 <coughs> thì nó lại lộn ra lộn lại đang 97 thì mình mà bắt là 97 thì hôm nay chắc chắn chúng ta chiến thắng được à, những con chiên của ngày hôm nay rồi <coughs> bắt chạm đề chạm 2 chạm 8 thì nó ra 36 thì là chúng ta cũng không ăn à, chúng ta ăn được cái bóng cái bóng này bóng một con 6 là con 2 Đấy. tổng đề bắt tổng đề 05 3827 thì nó lại về tổng đề 49 bắt bộ đề 23 hay 3 thì lại nói về à, 13 Nên là một ngày không không được rửa ở trên kênh ấy nhé và hôm nay thì mình cũng cảm xin cảm ơn là 910 anh em đã vào xem video của mình và cũng cảm ơn 18 anh em là để lại cho mình một lượt like đấy và sau đây thì à, mình cũng à, xin kết thúc cái video ở đây và mình trước khi kết thúc video thì à, mình à, hy vọng là những anh em nào mà vào xem video của mình ấy, thì hãy giúp giúp kênh cũng như giúp cho những anh chị em trong đội ngũ làm kênh soi cầu chốt số đấy để lại cho kênh những cái điểm tương tác bằng cách là có thể là để lại cho mình một lượt like cũng như những lượt comment đấy và anh em có thể là chia sẻ cái kênh của mình cũng như cái video của mình đấy, đến cho tất cả mọi người tất cả quý anh chị em bạn bè trên mọi miền tổ quốc đấy, có thể biết đến để có thể vào giao lưu đấy, vào tham khảo những đường cầu đường kèo những con số hàng ngày ở trên kênh và <clears throat> quý anh chị em à, <coughs> hãy nhớ nhấn cái nút đăng ký kênh em nhé đây là cái biểu tượng nút đăng ký kênh này đấy, nếu như anh em mà xuống dưới phần góc này mà không không à, thấy cái à, chữ đăng ký kênh thì anh em có thể là click vào cái à, biểu tượng mình có đặt ở trên màn hình đây đấy thì anh em có thể click vào thì mình có thể đăng ký được cái kênh soi cầu chuẩn 24 giờ của mình thì anh em mỗi khi đăng ký thì chúng ta sẽ nhận được những cái video của mình đưa lên mới nhất anh em sẽ nhận được thông báo và chúng ta sẽ click vào có thể xem được những cái đường cầu kèo mình chia sẻ cũng như những con số mà mình muốn đưa cho anh em tham khảo Đấy, trong ngày hôm sau và đây thì mình uh, xin chào và hẹn gặp lại quý anh em ở vào buổi tối ngày mai ngày 24 tháng 11 năm 2019 thì ngày mai mình chúc tất cả quý anh em có một ngày mới vui vẻ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc bên những người thân yêu nhất của mình và chúc anh em là phát lộc phát tài sau 6 giờ 30 quý em nhé